quý vị và các bạn đến với kênh video điện máy Cường Linh thì hôm nay chúng tôi xin uh, gửi đến uh, quý vị và các bạn uh, máy tách hạt ngô máy tẽ hạt ngô máy sử dụng gia đình sử dụng motor điện gia đình thì máy có các màu sắc như thế này có màu xanh da trời này màu xanh nước biển rất là bắt mắt đấy màu cam đấy thì hôm nay chúng tôi sẽ review chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem thì đây là bên ngoài tổng thể của máy đây có một con máy thì ờ, máy có thiết kế gồm ờ, có đây là cái ờ, phễu để chúng mình bỏ ngô vào đây và ngô thì cái cái cái cái cùi của cái cái bắp ngô thì nó sẽ đi ra ở chỗ này còn cái phần hạt ấy thì nó sẽ còn cái phần hạt thì nó sẽ đi ra ở đây đấy chúng ta chỉ hứng rổ ở đây thôi và chúng ta lấy cái phần hạt còn cái phần ờ, bắp ngô cái ồi ngô thì nó sẽ chảy ra đây máy thì ờ, có thiết kế ở đây có cái núm điều chỉnh để ờ, sử dụng cho phù hợp với các loại ngô này từ ngô lớn đến ngô nhỏ nếu ngô nhỏ thì chúng ta sử dụng ở các các, các, các mức ở đằng sau này thì chúng, nó sẽ đè cái bắp ngô xuống và nó sẽ ăn vào cái máy thì với ngô nhỏ thì nó sẽ dễ sử sử dụng đằng sau này hơn Đấy, máy có sử dụng ờ, thép rất là dày dặn đây các công nó Đấy, rất là dày máy ờ, sử dụng uh, truyền động bằng dây cu loa đây ở dưới này đây dưới này là cái dây cu loa truyền động của máy ở ừ, lên đây thì uh, cái này là cái trục có gắn các rãnh thép để nó tách hạt ngô ra còn đây là cái phần động cơ máy thì sử dụng động cơ 5 HP 5 ngựa ở ờ, công suất ờ, tương đương với 3,5 kW đấy công suất khá là lớn à, sử dụng điện gia đình cho điện một pha đấy, sử dụng motor tua chậm rất là khỏe thì đây ở chỗ này là cái phần bully của nó còn đây là cái tấm chắn bảo vệ bên ngoài để chúng ta có thể ngô nó bắn vào hoặc là trong lúc sử dụng để đảm bảo an toàn cho người dùng còn ở đây trên này là cái phần ờ, chúng ta sẽ bỏ ngô vào đây đây quý các bạn có thể nhìn bên trong ở đây là có các phần tấm nhựa này để ờ, ngô lúc bị té ra bên trong thì nó không không không bắn cái hạt ngô ra phía bên ngoài này đấy ngô nó gọn hơn đây quý các bạn có thể nhìn bên trong bên trong thiết kế nó cũng ờ, khá là đơn giản thôi gồm một trục và có hàn có sử dụng thêm các rãnh xoắn bằng thép ở bên trong thì nó giúp cho quá trình bắp ngô vào thì nó sẽ đập cái hạt ra khỏi cái cái cái cái, bắp ngô đấy và cái cái ờ, bắp ngô nó sẽ chảy ra đằng sau còn cái hạt nó sẽ lọt dần dần xuống đó xuống đấy và nó theo sàng nó đi ra ở ngoài này đấy nó hoạt động cũng khá là đơn giản thôi nhưng mà rất là hiệu quả đây còn ví dụ như với ờ, bắp to nhỏ chúng ta có thể điều chỉnh ở đây quý các bạn có thể nhìn vào bên trong này đấy chúng ta điều chỉnh ờ, cả ấm này đấy nó ép lên ép xuống đây thế này là bắp to này ép xuống thế này là sử dụng cho bắp ngô nó nhỏ hơn đấy chúng ta có thể điều chỉnh được sử dụng cho ngô to ngô lớn ngô bé gì đấy tổng thể của máy thì ờ, khá là gọn đấy hai người có thể là một người bê người bê đi bê lại vẫn được thiết kế rất là dặn rất là chắc chắn toàn bộ thì à, được sơn bằng sơn tính điện hết ở các phần này được dập nổi hết này cho cảm giác rất là chắc chắn rất là dày thì à, sau đây tôi sẽ tiến hành à, cắm thử máy cho quý vị các bạn nhé này tôi nói rất là nhiều không sử dụng nữa có thể ờ, tháo motor ra để sử dụng cho việc ờ, bơm hút nước hoặc là sử dụng vào cái động cơ vào mục đích khác chúng ta chỉ cần ờ, tháo bốn con ốc ở bên dưới này thôi này là chúng ta có thể lấy được động cơ ra đấy rất là tiện lợi thì quý các bạn có nhu cầu mua máy tách hạt ngô máy tẻ ngô thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh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 rồi không? Cặp tay bài không?